Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hai Lúa Soi Kèo Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải La Liga nữa thì vào ngày thứ bảy thì có rất là nhiều cái giải trận của giải La Liga và ngoại hạng Anh thì mình nhận định một kênh thì nó sẽ không hết cho tất cả anh em nên mình chia ra nhận định hai kênh kênh uh, hai lúa soi kèo và kênh bình luận viên hút lúa của mình thì nếu mà anh em muốn xem những cái trận mà anh em yêu thích thì uh, bên kênh này không có thì anh em có thể qua cái kênh uh, à, BLV hút lúa để anh em xem bên mình nhận định bên kia còn những anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn á mà chơi trang đồ thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 09370726 613 hoặc là telegram cờ bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em một cái cách đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm chơi thì mình cũng giải thích ngắn gọn với à, tất cả anh em thì nếu mà anh em muốn đi xa thì anh em cứ liên hệ cho mình còn anh em muốn đi gần thì anh em cứ tự chơi một mình chơi ở ngoài thì à, đó mình chỉ cần nói ngắn gọn với anh em là như vậy thôi thì mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải La Liga nữa nha đó là cái trận của Cadiz và Getafe diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 11 tháng 3 thì à, hiện tại trên bảng xếp hạng thì La Liga thì Cadiz đang đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 26 điểm sau 24 vòng đấu. Trong khi đó Getafe đang đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 25 điểm sau 24 vòng đấu thì hai thằng này đang đứng kế nhau trên bảng xếp hạng nha anh em. Thì à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Cadiz thì gần những trận gần nhất của Cadiz ờ, trong 10 trận gần nhất thì Cadiz đã thắng được 4 trận để thua 3 trận à, để hòa 3 trận còn bên phía Getafe thì anh em cũng thấy Getafe trong những trận gần nhất thì Getafe chỉ thắng được hai trận và để thua tới um, 6 trận và để hòa hai trận thì cái phong độ của phần Getafe trong cái mùa này rất là đi xuống nha anh em. Trong cái mùa này Getafe đang có cái phong độ là um, không còn như trước nữa nha. Thì thành tích chơi trên sân nhà của bên phía Cadiz thì anh em thấy Cadiz chơi trên sân nhà hầu như bất bại anh em thấy Cadiz trong năm trận gần nhất Cadiz chơi trên sân nhà thì anh em thấy Cadiz đã thắng 3 để hòa 2 và trước anh chơi và Ameria nha còn thành tích chơi trên sân khách của um, thằng Getafe thì anh em thấy cái phong độ chơi trên sân khách của thằng Getafe chưa có trận nào thắng chỉ tự để hòa trước Atletico Madrid tỷ số là một điều còn bao nhiêu trận nữa thì Getafe chỉ toàn để thua, thua từ cách biệt một bàn không nha anh em. Getafe chỉ để thua với cách biệt là một bàn. Đây anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì Getafe chỉ thua với cái cách biệt một bàn. Còn trong cái lịch sử đối đầu thì hai thằng này đối đầu trong hai trận gần nhất thì đã hòa rồi anh em, hai cái hai trận gần nhất hòa. có Không, tỷ số không đều và một đều. Còn trước đó thì Getafe thắng với cái mã tỷ số là 4-0 thì à, cái lết trận đó là trước năm 2021 thì cái đó lúc đó là Getafe đang còn có phong độ rất là cao nha anh em thì trước đó nữa thì à, Cadiz đã thắng với cái tỷ số là 1-0 thì à, mình sẽ tiến vào cái phần đội hình dự kiến của hai đội nha thì anh em cũng thấy bên phía Cadiz chơi với cái sơ đồ là 442 còn bên phía Getafe chơi với sơ đồ là 532 thì anh em thấy hai cái đội là đang chơi với cái sơ đồ là phòng thủ nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra trong cái trận này thì anh em thấy cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là thằng đội chủ nhà là thằng cây đít chấp với cái mã kèo là 0,25 nhưng mà cái thằng sân khách lại ăn 8 thì anh em có thể lựa cái kèo tới lúc ta sân thì anh em cũng có thể lựa cái kèo đá đồng được nha đá đồng đá đồng thì tỷ lệ anh em thua nó sẽ thấp hơn tại sao mình khuyên anh em lựa cái kèo đá đồng thì anh em thấy trong cái lịch sử mà đối đầu của hai thằng trong hai trận gần nhất thì hai này toàn hòa bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên đá cái mã kèo là đá đồng còn tài xỉu cái trận này tại nhà cái đưa ra chỉ có cái tỷ lệ là chỉ có 1,75 thì anh em thấy trong cái trận này rất là cái kèo đưa ra rất là thấp thì hai thằng này trong cái lịch sử đối đầu chỉ đá ăn cách biệt nhau một bàn nếu mà trận này có ăn thì đội chủ nhà cái đít ăn với cái mã tỷ số là một không thôi chứ không có cách biệt đâu nha anh em thì bởi vậy cái trận này anh em không cần vào cái mã tài xỉu mà anh em chỉ cần vào cái mã đội chủ nhà đá đồng cho mình lựa cái kèo đá đồng anh em vào đội chủ nhà đá đồng cho mình nha hiệp một anh em cũng dẫn vào cái mã đội chủ nhà đá đồng luôn nha còn phạt góc phạt góc thì anh em cứ vào cái mã là đội chủ nhà chấp một quả góc cho mình nha đội chủ nhà chấp một góc và hiệp một anh em cứ vào đội chủ nhà chấp góc luôn nha thì anh em cứ trận này anh em cứ vào hết đội chủ nhà chấp góc và trên luôn nha nè thì anh em cứ lựa mã kèo đồng anh em đá anh em không cần phải vô một 0,25 đâu nha vô 0,25 nếu mà nó hòa không đều thì tỷ lệ anh em thua nửa tiền rất cao bởi vậy mình phiên anh em vào một cái mã kèo là đồng đề kèo đồng banh nha anh em đồng banh anh em ăn ốm cũng được ăn tám cũng được mà anh em vào cái mã kèo đồng banh tỷ lệ mà anh anh em ăn với quà nó sẽ cao hơn nha thì đó là cái um, phần nhận định của mình về cái trận đít và gây Getafe thì anh em nào mà nếu mà trùng ý kiến với mình thì anh em cứ nằm theo những mã kèo của mình đưa ra còn anh em nào mà không trùng ý kiến thì anh em có thể đánh nghịch và anh em cũng có thể không đánh thì mình không ép buộc anh em phải đánh theo những cái mã kèo mà mình đưa ra còn anh em nào á mà muốn vào nhóm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 anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và anh em có thể uh, bình luận uh, dự đoán tỷ số uh, xem trận này nó là bao nhiêu và anh em để lại cho mình một lượt đăng ký kênh luôn nha thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau